còn là người đàn ông dù để sau những lá cuối cùng và em còn biết không anh đã sắp xếp tất cả chờ đến một ngày em nói đồng ý thì anh sẽ giúp em về ngay thôi anh đừng thả thính nữa để anh tặng em một câu hạnh phúc sẽ không mỉm cười như con người lười mà không bằng cưới được cô nàng như em Vậy biết sao trái tim này lại loạn nhịp như vậy Tâm trí không thể kiểm soát được khi bỗng nhìn thấy Bóng dáng một... Thơ tán em nhung Mặc quần phải có dây thun Đời anh mà chẳng có nhung tuột liền Yêu nhung anh sẽ góp tiền Mua mì hảo hảo ba miền nhung ăn Thơ <laughs> tán em hà Anh đi anh nhớ quê nhà Nhớ canh đau muỗng, nhớ hà của anh Em cho anh hỏi thật nhanh Hôm nay tình trạng cơm canh thế nào? <laughs> Hôm trước anh làm bài thơ tán An đúng không ạ? Ôi, hay quá, hôm nay anh làm bài thơ tán Linh của em với ạ Tán Linh á? À? Vâng à. cuộc sống em là mây trắng giữa một bầu trời trong xanh <laughs> anh như là ánh mặt trời tô thêm màu hồng trong em thuyền cần có gió cũng như linh cần có anh hoa hồng thì màu đỏ mà cây cỏ thì màu xanh tự nhiên đó là quy luật linh ơi đừng có cố em sinh ra dành cho anh nên em đừng có đố Ê, dạ. em với anh thân nhà nông cuộc sống hàng ngày gắn bó với cánh đồng nếu em đồng ý lấy anh làm chồng sau này vất vả em có chịu được không anh biết anh ngọt ngào không những thế mà lại còn đẹp trai anh lại còn làm gái yến sẽ anh lúc nào cũng kẹp hai anh lại là cơ trưởng nếu em cất cánh thì anh cho bay nhà anh làm tài chính nếu em thiếu tiền thì anh cho vay tóc em dài bay bay trong gió chơi gì đây mồm em cười răng chó hở cưng ghê ba đồng một mớ đàn ông Sao em phải tiếc thằng không ra gì ba đồng một mớ đàn bà Em nói vậy Chắc là cà phê Mẹ hỏi cà phê Mẹ hỏi cà phê một trừ tám bằng ba. Không liên quan lắm nhưng mà yêu em điện thoại anh dùng á Ừ thì iPhone Nhưng mà điều anh thích bây giờ lại là được iPhone Quay kìa Quay à. Thức đêm mới biết đêm dài Yêu lâu mới biết sừng dài hơn đêm tối qua ăn đĩa thịt mèo anh ăn hết thịt còn mèo mèo mèo mèo mèo ăn trầu là phải có vôi Ê, đừng im đấy đấy Muốn soi người khác Phải coi lại mình Nghìn năm trước, người ta gọi vợ là lương tử Và 500 năm trước thế nó gọi vợ là thê tử Ê, quay quay quay quay quay ừ quay còn bây giờ người ta gọi vợ là sư tử còn tương lai người ta gọi vợ là bò nghịch tử ơi Ơi Sao dạo này nhiều người nói xấu bạn thế Ôi kệ đi bạn ơi Thế bạn không buồn à Buồn à Việc gì phải buồn bạn kẻ xấu nói xấu bạn phán xét bạn mặc dù không biết gì về bạn đừng buồn và hãy nhớ kỹ một câu chó sủa khi gặp người lạ